Ok hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel của mình Dạo gần đây có thông tin là kể từ năm 2023 thì Riot Games sẽ tự phát hành Liên minh huyền thoại tại khu vực Việt Nam Hôm nay là ngày 18 tháng 11 rồi Và ở đây có nói là kể từ ngày 18 tháng 11 thì uh, những người đang sử dụng tài khoản Garena để chơi Liên minh huyền thoại sẽ có thể bắt đầu đồng bộ dữ liệu tài khoản của mình để uh, chuyển sang máy chủ của Riot Đài Loan Mobile và VNC sẽ là phát hành Ok, tức nghĩa là ở Đài Loan thì sẽ là Đài Loan Mobile và ở server Việt Nam sẽ là do VNG chịu trách nhiệm phát hành tựa game Liên minh huyền thoại máy chủ thuộc quyền sở hữu của Riot với tựa game Liên minh huyền thoại sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2023 Tức nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ còn hơn một tháng nữa để uh, vẫn còn chơi ở máy chủ của Garena thôi Ok, thì tin phong phanh như vậy thì uh, hôm nay cũng là đến ngày 18 tháng 11 rồi thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là cách thức để chuyển tài khoản ờ, của Garena sang uh, tài khoản Riot như thế nào nhé Ok, thì hiện tại mình đang ở trang chủ uh, của Riot Games thì uh, chúng ta nếu mà muốn chuyển sang uh, server của Riot thì uh, chúng ta chắc chắn là cần phải có một tài khoản của Riot Games rồi. Chúng ta vào trang chủ và ấn tạo tài khoản nếu mà các bạn chưa có tài khoản sẵn. Còn các bạn nào đã chơi những tựa game khác như là LOL hay là Liên minh huyền thoại tốc chiến thì ờ, có tài khoản sẵn rồi thì sẽ hãy đăng nhập vào đây còn các bạn chưa có thì ấn tạo tài khoản tạo tài khoản đơn giản thôi các bạn cần một email bạn nhập email vào rồi um, làm theo các bước của um, Riot Game yêu cầu thì uh, sẽ tạo được tài khoản thôi thì uh, phần này mình sẽ không nói nữa nhé và sau khi có được tài khoản thì chúng ta sẽ đăng nhập vào Ok, thì um, sau khi đã đăng nhập thành công tài khoản của Riot Games vào rồi thì uh, bây giờ chúng ta sẽ um, đồng bộ uh, tài khoản Garena sang uh, tài khoản uh, của Riot nhé. Hiện tại là nick chính của mình thì đã được đồng bộ qua rồi thì đây uh, mình làm video hướng dẫn này thì mình sẽ làm với một cái nick phụ. Đây thì các bạn kéo xuống dưới cùng của um, trang sau khi đăng nhập thì uh, các bạn ấn vào phần hỗ trợ sau đó ở đây thì các bạn ấn vào à, cái hình tựa game liên minh huyền thoại đây Ok và ở đây à, nó sẽ có một cái à, mục là Garena to Riot Account Linking is Live thì đây thì chúng ta ở dòng này chúng ta ấn vào link cho Garena Account Và ở đây thì ờ, sẽ có ờ, phần bắt đầu liên kết đây. Chúng ta sẽ ấn vào đây thôi, đơn giản. À đây, đây là cái tài khoản vừa nãy mình đã đăng nhập và đã liên kết rồi thì bây giờ mình sẽ phải ấn vào ờ, chọn ID khác. Còn nếu mà các bạn lần đầu chuyển một tài khoản sang thì thì sau khi ấn vào link do Garena account này thì ờ, nó sẽ chuyển sang tab ờ, augarena.com thì các bạn sẽ điền tài khoản của các bạn vào đây và đăng nhập Ok, sau khi đăng nhập xong thì uh, chúng ta sẽ có thông tin ở đây liên kết tài khoản Garena với tài khoản Riot của bạn bạn đang đăng nhập bằng tài khoản Liên minh huyền thoại có tên như thế này. Cấp 22 tài khoản này là tài khoản cũ của mình, nó không chơi lâu lắm rồi và hãy tạo và đăng nhập tài khoản Riot để thực hiện thì à, ở đây nó yêu cầu là tạo tài khoản Riot hoặc đăng nhập thì à, ban đầu mình đã tạo tài khoản Riot rồi đúng không? Và đã đăng nhập vào rồi thì bây giờ nó yêu cầu đăng nhập lại thì mình sẽ ấn đăng nhập một lần nữa. Còn bạn nào chưa có thì ấn à, tạo tài khoản ở đây thôi. Thì chúng ta có tài khoản rồi chúng ta sẽ ấn vào nút đăng nhập. Ở đây thì um, nhập mật khẩu Và sau khi đăng nhập vào được rồi thì uh, sẽ hiện lên một, một cái bảng là bạn đã sẵn sàng liên kết chưa thì à, bạn sẽ liên kết tài khoản Riot với cái à, tài khoản Garena liên minh huyền thoại có tên là như thế này. Hành động này sẽ không thể hoàn tác, tức nghĩa là bạn sau khi bạn ấn liên kết tài khoản thì bạn sẽ không thể đổi được cái à, tài khoản liên kết uh, Garena sang tài khoản uh, Riot khác nữa và sẽ bạn sẽ phải chắc chắn nếu bạn muốn uh, chuyển đổi. Ok, thì đây là sau khi đã liên kết và việc chuyển đổi nhà phát hành được hoàn tất thì bên uh, Riot sẽ chuyển dữ liệu từ Garena sang tài tài khoản Riot của bạn, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra như sau. Tiến trình chuyển đổi thì uh, tiến trình và nội dung vật phẩm sẽ được chuyển đổi, còn uh, tên anh hùng sẽ không được đảm bảo. Tức nghĩa là sau khi chuyển sang tài khoản Riot thì uh, có lẽ tên nhân vật của chúng ta sẽ dựa theo tên ID trong tài khoản của Riot của chúng ta và cái tên trong Garena của mình sẽ bị mất cho nên là anh em nào muốn giữ lại tên của nhân vật Liên minh huyền thoại từ tài khoản Garena thì anh em hãy để tên nhân vật của mình ở bên tài khoản Riot sống tên Garena là được thì ở đây nó không đảm bảo tên của anh hùng sẽ không được đảm bảo á. Đó thì uh, cuối cùng thì uh, đơn giản thôi, ấn liên kết tài khoản và thế là xong chúng ta đã liên kết được tài khoản Garena với tài khoản Riot và tới đây thì um, sau khi hết năm 2022 và đến tháng 1 năm 2023 thì server Liên minh huyền thoại của Riot ở Việt Nam sẽ được uh, ra mắt thì uh, chúng ta sẽ chơi bên ờ, server đó và Garena sẽ không còn là nhà phát hành của tựa game Liên minh huyền thoại ở Việt Nam nữa. Còn uh, bây giờ thì anh em thấy ờ, video này hay và hữu ích hãy nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé. Nhớ nút chuông để ờ, tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tất cả bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Và kênh mình có làm những video chơi game khác nữa thì uh, mong các bạn chú ý đón xem nhé. Yes.